Xin chào các bác nhé, hôm nay sản phẩm Smart Home giới thiệu với các bác về cái bộ uh, rót rượu tự động các bạn có thể à, chế vào cái mạch rửa tay cũng được hoặc là sử dụng ở ứng dụng rót rượu nhé thì đây là module cảm biến hồng ngoại này Đấy, module này thì mình có thể chỉnh cái tỷ lệ ở đây bằng cách thu phát được chuyển bằng biến trở thay đổi thời gian nhanh chậm thì mạch này đang chạy với à, điện áp là 5V mình đang dùng máy bơm 5V Đấy. với các à, trường hợp mà các bác mua cái mạch không á, chạy à, được 5 đến 12V đấy thì mình sẽ bỏ cái con trở không ôm ở đây đi ở đây mình đang hàn cái con trở không ôm này Đấy, để câu thông 5V tức là mạch này chỉ sử dụng 5V thôi còn đối với những cái mạch nào mà không có cái con trở không ôm này thì mình có thể chạy được điện áp từ 5 đến 12V nhé hiện tại mạch này mình đang thích ở chạy 5V này sử dụng hồng ngoại này máy bơm 5V này chiếc bán này thì có thể sử dụng được với à, hai loại máy bơm một là sử dụng loại máy bơm 5V như mình đang để ở đây đấy kích thước nó nhỏ còn uh, thứ hai thì có thể sử dụng được với máy bơm chìm đây là máy bơm chìm thì mình à, sẽ để như thế này sau đây ở ờ, ống hút lên thay máy bơm này bằng máy bơm này thì hai máy bơm này đều sử dụng điện áp từ 3,7 đến 6V thì mình đang chạy là 5V bây giờ mình sẽ test cho các bạn về cái máy bơm này với điện áp 5V à, và bây giờ mình cắm nguồn 5V này khi cắm nguồn 5V thì uh, uh, còi sẽ kêu hai tiếng đây là cảm biến ông ngoại này thời gian mình đang chính là min nhất này nên gần như là máy bơm nó không quay đấy và bây giờ tăng lên một chút này tăng thì uh, xuôi kim đồng hồ đấy ra cũng khá là nhiều nước đấy giảm đi một ít này đấy gần như không chạy luôn tăng lên một chút Đấy, ok mạch này thì à, sử dụng à, IC công suất nên là à, mình không dùng delay nên là khi mà đóng hát thì nó không có tiếng động Ok bây giờ mình sẽ cấp nguồn 5V và test với cái máy bơm mini 5V Ở đây mình đang bỏ cái máy bơm mini 5V ở trong cống nước luôn rồi Máy bơm này là máy bơm chìm nên nó chống nước cứ đến là mình cho một đoạn video ra ngoài Đầu tiên cấp nguồn thì uh, bắt biến trở một kim đồng hồ kịch này Cấp nguồn này hồi tiêu 2 tiếng đây là module đồng ngoại này ok giờ tăng cái này lên một chút này Đấy. tăng cái trở lên một chút này tăng cái trở lên một chút này thấy bông rất là khỏe